Xin chào tất cả anh em Thì hôm nay thông qua video này thì ờ, tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em Đi làm cái để anh em đi ờ, đánh tài xỉu, đi lắc tài xỉu bịp ở các sòng, các sới Giúp cho anh em làm tay cái có thêm cái tỷ lệ chiến thắng và cái độ hiệu quả mang lại cho anh em khi anh em ra sòng ra sới chơi nha anh em nhé Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em cái bộ sản phẩm đó chính là cái bộ đồ chơi hồ tài xỉu bảo 5 năm nha anh em nhé Thì vì sao bộ đồ chơi này nó có cái tên là hột tài xỉu bảo 5 năm thì ở đây đây chính là cái hột tài xỉu bảo 5 năm mà bên cơ sở độc quyền của bên tôi đã làm ra để dành cho anh em đi làm cái đi lắc cái đúng không ạ? Thì anh em khi anh em đi lắc cái bộ hột này nó ra cho anh em tỷ lệ đó chính là 5 năm. 5 năm có nghĩa là chén tài chén xỉu. Bộ hột đi đều cho anh em nhá anh em nhá. Và đặc biệt là nếu như anh em mua cái bộ hột này của bên tôi thì bên tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách lắc giữ tài giữ xỉu độc quyền của bên cơ sở bên tôi đúng không ạ? Và cái ờ, bộ hột này nó ra bão cho anh em rất là cao khi anh em lắc đúng không ạ thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em về cái phần tăng tích để anh em yên tâm hơn khi anh em đi chơi ở sòng ở sới thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em về nước muối nổi này anh em nhé bột hoàn toàn là không tang không tích gì cả đúng không ạ đó bột nổi rất là đều nha anh em nhé đúng không ạ nổi rất là đều luôn khi anh em lưu ý anh em vớt hột thì anh em rửa qua bằng nước lọc để uh, cho nó sạch muối ở trong những cái kẽ hột lỗ hột này để tránh tình trạng cái bộ hột của anh em nó bị nặng anh em nhé anh em lau khô đúng không ạ bây tôi test cho anh em nâm châm không hít đúng không ạ không hề hít đúng không em đúng không ạ nâm châm hít rất là ghê nắp chén đều là nắp chén chợ anh em nhé đó thì vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em về phần tăng tích của cái bộ hột tài xỉu thì vừa rồi tôi đã test cho anh em nước muối đúng không ạ hâm châm không hít bây giờ tôi sẽ dọi đèn cho anh em này đó đúng anh em bộ hột rất là trong đúng không ạ trong hơi là trong luôn đúng anh em đó. tôi bao cho anh em ăn thua trẻ hột luôn nhá thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em tỷ lệ đi đều của cái bộ hột tài xỉu bảo 5 năm này anh em nhé test cho anh em này xỉu đúng không ạ tài đúng không anh em đi rất là đều xỉu đúng không ạ rất là đều nha anh em nhé tài này 456 tài đúng không ạ xỉu đúng không anh em đó bộ hột đi rất đều cho anh em là 5 năm đúng không ạ tài đúng không anh em và anh em để ý cái bộ tài xỉu bảo 5 năm này nó ra đôi rất là nhiều anh em nhé ra đôi rất là nhiều để chờ lên bão và cái tỷ lệ ra bão của nó rất là cao nha anh em nhé tiếp tục test cho anh em xỉu đúng không ạ thì bây giờ tôi sẽ kết hợp thêm với cái cách lắc độc quyền của bên cơ sở bên tôi để tôi test cho anh em giữ tài giữ xỉu cho anh em đúng không ạ xỉu đúng không anh em tôi sẽ giữ xỉu luôn cho anh em này nó đúng không ạ vẫn là xỉu xỉu 10 xỉu 8 đúng không ạ giữ xỉu cho anh em đó đúng không ạ ba bốn một một ba bốn xỉu đúng không ạ lại xỉu 8 nút đúng không anh em xỉu 9 đúng không ạ thì vừa rồi tôi đã giữ xỉu cho anh em thì bây giờ tôi sẽ lên tài và giữ tài cho anh em thêm vài ba chén nữa nha anh em nhé tài đúng không ạ rất là chính xác tài đúng không anh em đó tiếp tục lại là tài tiếp vẫn là tài đúng không anh em đó rất là chính xác và bột đi rất là đều và giữ tài giữ xỉu rất là ok anh em nhé đó tiếp tục lại là tài đúng không ạ đó chén này là chén phản rồi nhưng nó lại ra bão cho anh em đúng không anh em thì vừa rồi tôi đã test cho anh em cái ờ, tỷ lệ đi đều của cái bộ hột tài xỉu bảo 5 năm này đúng không ạ và cái cách lắc giữ tài giữ xỉu độc quyền của bên cơ sở bên chúng tôi đó thì khi anh em mua hàng thì bên tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu bảo 5 năm này đó thì vừa rồi tôi đã test cho anh em về phần tăng tích và phần hiệu quả chính xác của cái bộ hột tài xỉu bảo 5 năm này rồi đúng không ạ thì anh em nào có nhu cầu muốn được mua hàng muốn được tư vấn về các à, dòng sản phẩm thì anh em có thể liên hệ với tôi theo số điện thoại để ở trên màn hình nhé anh em nhé à, ờ, anh em nào ở gần cơ sở bên tôi cơ sở bên tôi ở bến xe miền Tây thì anh em có thể lên uh, trực tiếp cơ sở để anh em được test hàng và mua hàng được tư vấn trực tiếp thì anh em sẽ yên tâm hơn còn đối với những anh em nào ở xa thì bên tôi sẽ gửi xe khách gửi uh, bưu điện về cho anh em nhận được hàng để anh em thanh toán anh em nhé thì anh em nào đang xem uh, cái video này của tôi thì anh em uh, đăng ký kênh để uh, theo dõi thêm nhiều những cái video mới nhất mà bên tôi sẽ đăng tải lên để cho anh em tham khảo anh em chọn lựa cho mình cái bộ sản phẩm phù hợp ưng ý khi anh em đi chơi ở sòng ở sới nha anh em nhé thì video này tôi làm đến đây là kết thúc rồi Xin chào tạm biệt tất cả anh em. Chúc anh em may mắn khi đi chơi ở sòng ở sới anh em nhé.